tất cả những chung quy là chung quy là các bài báo đều viết về bánh vẽ à, đều là cho các bạn chị, bánh vẽ à, các nhà đầu tư à. chào các anh chị quay trở lại với kênh thì đồng thời nhưng như vậy các bạn thấy là có cái khối lượng bán dạ. ra nó liên tục lớn các cái cột dạ, volume yeah, lớn hơn rất là nhiều lần này. thì giai đoạn này chính là à. giai đoạn thắt phân phối và thoát hàng bớt của của, của các đội tạo lập đó thì giai đoạn này đội tạo lập nó bắt đầu bán ra tại vì ừ. người ta gom từ giá bên vùng bên dưới này này quan à, thấy không ạ người ta gom từ vùng này cơ mà à, người ta gom từ vùng giá ba người ta gom lên có còn điểm vào được cổ phiếu trong chứng từ vùng giá 3 đi lên luôn thì đến vùng 20 là sắp tới sau vùng này khoán này là nó hai 236 rồi là dòng là nó người ta lời một nghìn hai trăm phần trăm theo đấy Đúng rồi. những cổ phiếu như thế Đúng nào người ta gấp lời gấp 10 lần nếu người ta bán mua, nhận có những người ta nắm hàng trăm triệu cổ phiếu thì người ta bán ba chốt một hai triệu hay là ờ, ờ, năm triệu mười bảy triệu nó cũng không có nhiều người ta cắt bớt cắt khi vào đầu những tiền như vậy chính là những tiền ờ, thoát hàng à, của đội lái đấy thì mong các anh phiên này nó ra một khối lượng rất là lớn này sau nó sau phiên này nó đẩy giá lên tiếp để khi mà mình đây giá lên nó lại bù vô nó lại bán ra mới nhất thì anh chị đây. theo chọn ngay và những như vậy à, đây là những giai đoạn này là khúc, cái khúc này này nó phù khúc này này và chính là cái giai đoạn thoát cuối video này mình sẽ đưa ra các cái nhận định về thị trường vào ngày mai đó ờ, nó sẽ cái view chính là không thoát hàng của đội lái thế nào thì ờ, để cung cấp thêm một cái góc nhìn cho anh chị thì khi mà đội lái nó thoát được một một cái lượng lớn hàng rồi đó giai đoạn này nó tiên cái, những cái cây tần này là những cái hồi để nó bán cái nó, nó ngồi thì do lẽ hoang hoang mang và sợ hãi thì do ờ, lẽ cũng bán thì nó không bán cho ai được thì nó phải buộc phải đánh lên những phiên hồi à, để tạo ra những cái hy vọng tin ờ, cái niềm cái những cái hy vọng cho nhỏ lẻ rằng cổ phiếu nó sẽ coi lại đó ờ, và các lúc đó các cơ vẫn tiếp tục bơm tin là cổ phiếu này là target kỳ vọng cũng qua gấp đôi gấp ba nữa chưa nên bán sớm là chính xác là kiểu như vậy 13 13 thì những cái này là những cái hồi hồi để nó bán nốt tuy nhiên nó không là, hồi thì nó sau khi nó bán lại, xong thì nó bán nó đè các bạn thấy là nó sẽ đi về miền cực lạc nó đi ngược lại với Đấy. Cái, cái, cái, chính những lúc mà chúng ta ờ, nó đè đầu phiên nó đè xuống sau đó nó lên rồi xong nó xuống nó phiếu nó sinh lên nó lớn sinh ra xong sợ hãi lớn lên trong nghi ngờ và ờ, chết trong sự thỏa mãn là chính là như vậy bằng cái đến cũng hợp đúng hợp các cụ luôn đấy. theo ạ đây. Vâng. tất cả các cái chiêu trò của đội lái nó đều y chang nhau tới là nó đều có cái bài như vậy 1182.17 đây Đấy. đây là cổ phiếu Liên Việt Postbank và của những năm mai ấy, 2019 thì... 2020 mình sẽ review này cuối video này đấy thì, thì à, là giai đoạn này cổ phiếu LPB lên này nó thì, à, cực có thể kỳ là hạn chế cực kỳ hạn gọi là nó bỏ cung phải đi lên là nó phải đi lên nó tiếp tục đi lên rất ít người chú ý đến thì giai đoạn này thì đội anh quanh quanh quanh vùng này và nó tích, tích lũy hoặc là đi thái hậu đỉnh nhỉ anh à... thì uh, cái view của mình cụ thể như thế nào mình sẽ đẩy ơi ờ, mình sẽ đẩy bộ thi video thi, này bộ thi chị chính là giai đoạn mà bộ thị gom hàng các bạn thấy không ạ cái, dạ. bỗng nhiên một giai đoạn mà à, chúng ta cổ phiếu siết nền và đi ngang siết nền này có gần như đi ngang và không có tăng giá bao nhiêu chứng khoán đây nó thì cổ nhưng mà chứng nó siết nền cái giá không tăng nhưng mà khối lượng nó tăng thấy là đột biến so những ngày đầu tiên là chỉ số AAS cho những dạo trước các bạn thấy không uh, smart invest thì bạn thực ra thì người ta gom đối đoạn này người ta gom từ đoạn này người ta gom đây khi đánh lên vắt nó đẻ giá xuống vắt nó gom nó bắt đầu nó gom từ từ từ từ từ đến đây là những quá cú gom nốt 11 phần trăm bởi vì thịt uh, thì nó kết thúc một quá trình thu gom nó có một có một cái cây vòng bất thường nó lớn lên lớn lên bất thường này đường giá Đấy. lớn lên rất là mạnh mẽ này còn lên là bất thường và lớn lên mình, mình gấp nhiều lần có thể gấp đôi hoặc là gấp một năm lần so những cái phiên đẹp lắm, những cái phiên trước đó không có Đấy. Ờ, thì đây là cái phát sinh tín hiệu rằng là tôi đã chuẩn bị đánh lên yếu đánh cổ phiếu lên anh em broker chú ý thì bắt đầu cổ phiếu bắt đầu đánh lên và nó lớn nó lớn lên trong nghi <laughs> ngờ anh em trong sự nghi ngờ và với thanh khoản VIG vẫn tiếp tục chứng khoán công nghiệp và thương mại rất là tốt nó yếu tăng nó tăng từ bạn hay nó tăng người ta gom từ giá mấy ờ, giá bốn đâu đó khoảng người ta gom từ giá bốn, một triệu lên giá bảy người ta đánh lên nó đánh lên từ từ từ từ không có đi kèm đó những cái pha đè giá rất là mạnh đè phá đè giá thì ờ, đè giá nha, nó đè giá những cái, các bạn thấy là cái khối lượng nó giảm dần và tức là hay nó cái khác là chứng khoán cái cái cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái khối lượng bên ngoài thị trường nó không còn nhiều nữa nó đây. có mấy bộ bản game ấy, cái máy tính nó đánh lên thì chứng khoán đánh lên đến đây điện viên thôi làm cái gì hết à đánh đây đánh lên đây đây là cái giai đoạn mà nó môi giới không có những cái này các bạn thấy không à, một cây vom một cái à, cây với khối lượng rất là lớn à, sau một cái giai đoạn siết nền này cho vay siết nền ngắn cho anh không có, không có gì thì giai đoạn này là nó gom lại tiếp tục gom lên và chuẩn bị đánh lên phát cuối cùng mà đã đánh lên từ giá 13 à, chứng khoán SHS thì giá 25 Sài Gòn lên gấp đôi y chang giống bài kỳ này thì đối với SHS thì ờ, và có những đến bên cạnh những phiên tăng có những phiên giảm Đấy. thì bắt đầu giai đoạn giai đoạn này giai đoạn bứt tốc để được của đội lớn đội lớn thoát hàng à, đối với SHS chính giai đoạn này là đội giai đoạn à, mình thấy à, anh là có thông tin anh à, Thụy được à, tham gia vào hội đồng quản trị của LPB mà anh tham gia vào làm gì thì mình không biết và đúng này. sau giai đoạn này anh tham gia nó còn có vào nhưng mà anh bán hết cổ, cổ phiếu trước đây rồi nó còn bán hết đâu rồi anh bán anh tham gia đấy, và cổ phiếu SLVB sau khi anh thủy anh thoái vốn anh bán hết cổ phiếu thì cổ phiếu đi về miền qua qua nó test cung thì hôm nay nó đi về miền thoái mạng thì các bạn nào tham gia thì cái bài như vậy nó tương tương tự nhau và anh uh, anh đổ hay ờ, anh thì hay anh tâm hay là anh nào đó thì cái bài nó cứ trang như nhau vậy Đấy. hay là KBC thì những cổ phiếu nào đất công KBC thì anh tâm anh nắm ờ, chỉ có FTS cái rơi lượng lớn cổ phiếu từ ngày xưa rồi các bạn nên anh không cần phải đi thu gom giống như những nó vào nó đẩy lên rất tốt này đây FTS và nhịp rồi có một phiên test cung thì các bạn thấy không ạ cung luôn á anh tâm anh à, ém cổ phiếu dạo này nó đi hầu như đi ngang và xít nền đấy thì đến giai đoạn này á, bắt đầu cổ phiếu nó bứt tốc này bứt thoát này này thì các bạn thấy những cái vỏ cây vỏ khối lượng rất là lớn và bứt thoát này dòng FTS kiểu như vậy còn còn FTS này bứt lên đấy. Wow, tái HCM HCM đi lên con này á anh Tâm anh hôm qua cũng là một phiên test số lượng lớn CM này bán này hôm nay bạn nào vào thì bắt đầu giai đoạn này giai đi lên này còn nhưng mà tuy nhiên giai đoạn này nó không bứt tốc đi là rất nhẹ nhàng nhưng mà cũng rất là nhẹ từ 24 mà lên à, ở thị trường một sáu thì cũng ít hai rồi nó nhưng mà giai đoạn này nó lớn hơn và ăn cái giai đoạn này giai đoạn cực kỳ ngon luôn nó nặng chỉ trong vòng đâu đó khoảng là SSA thì ngày này đi đến ngày này thì nó rất là nặng tại vì cái quy mô vốn 42 ngày quy mô cổ phiếu nó lớn quá 42 ngày tức là đâu đó đấy tháng rưỡi là tài sản các bạn à, từ 100 11 CI thì nó nhân gần tương tự là HCM 34 ngàn tức là nhân 300 à, phần trăm HCM nó ổn hơn. nếu bạn nào bị nhẹ hơn kịp ạ mình nghĩ nếu mà bạn nào tỉnh thì các bán ngay cái này cái này cuối phiên lôi ra bạn là tốt nhất thì mình không khoác thì các bạn chỉ cần 11 ờ, đến ăn lên 33 là cũng đủ rồi như vậy là cũng thỏa mãn rồi trong vòng một tháng rồi các bạn kiếm đâu ra ba phần 300 tài khoản cái khoán đồng việt thì nó tăng đúng không thị trường anh tầm anh đánh đánh thấp cửa đó luôn á thị trường nhưng mà con này mình thấy là thanh khoản nó khá là thấp ạ anh đánh tầm anh đánh đánh khét thật vì vì DS hay là cổ phiếu của mà đoạn này nó giống kiểu như là đầu cơ nào Đấy, các anh chị nào quyết đi. mua được thì à, quyết đi hả lấy dạ, FLC cho nó cho nó nóng số để mua con này nó không có thể mua nó này, những cái rút chân mạnh lên như này có thể mua cái này thì còn được hai cái này nó bật lên rồi thì khó lắm ngay cái này cái rút chân mạnh anh quyết những năm đức anh đánh còn kinh khủng hơn được nhưng anh à, kia thì chính... cũng bình thường thôi cứ tầm anh quyết mà đánh thì những đội kia gọi là gọi bằng cụ của mình này các bạn thấy là bị tai biết khi mà FLC lên sàn thì nó, chậm nó chỉ có giá 8 mà đâu ờ, nhỏ lệ Google và ép ra ép ra hết sạch chạy và đánh một bạch lên từ giá 8 mà lên giá 26 đó đó là rồi lên giá 26 thực ra thì nó chia tách FLC ờ. là nó chia tách rất là nhiều lần rồi nó chia tách rất rất nhiều lần cho nên mới có tỷ giá hiện tại chứ ngày trước nó ờ, phải lên hai giá bây giờ các bây giờ có họ có bạn sau đó thì anh quyết anh buông xuôi và cổ phiếu nó đi rồi nó đi về nếu mà phiên ngày mai nhé gọi là cực cực cực luôn thì từ Đấy. đó có điều chỉnh có vợ có thể tham gia mua và cú cú này là cú hôm răng tiếp tục thì mình của anh quyết cho rằng nếu mà ngày mai đây thị trường nó điều chỉnh mà dòng chứng khoán nó à, nhanh lên đầu phiên đó. và anh cuối phiên thì các bạn có thể tham 400 gia dòng chứng khoán này hơn 450 tài khoản chỉ để có thể tham gia đối dòng phiếu khoán thì các bạn phải cân nhắc bạn nào dạ. tham gia bạn thấy là cổ phiếu nó đi từ giá 2 ngàn mà nó Đấy. lên giá 24 ngàn là tăng như vậy thì 1.200% thì là những bạn mà cái này mình cho các bạn là tại hạn tức là nó cái trời à, cái giá trị tài sản trên của anh trên thị trường cổ phiếu tăng 1.200% HCM tức là tăng 12 lần ờ, đấy. Hai này Nói với nói vậy cho nó lại không không quá nhiều mà rồi hay là anh rồi à, còn anh nhân thì nó không có gì hay nữa rồi còn anh nào không ta đó là về dòng rất rất là nhiều về cái câu hỏi à, đích hai là đây vừa cũng vậy thôi mình vừa trả lời câu hỏi các bạn gì mình vừa đây vừa view qua dòng chứng khoán rất hai câu hỏi câu hỏi DG là, nó à, là tham gia chứng khoán cái thành khoản của nó bắt đầu thu được thu gom từ à. ngày rồi, từ đây đoạn này, này dòng đây sắp tới thì giai đoạn à, hiềm lam năng nó tức là hiềm lam ta mua là cổ phần của các cái tổ chức nước ngoài đấy nó mua lại cổ phần đó với ngân hàng nó là một bộ đôi nó bắt đầu nó bắt đầu thu gom từ cái đoạn này thì thu gom thêm từ giai đoạn này chúng ta sẽ đi qua một rồi là nó thu gom dòng ngân hàng vâng. hầu như nó cổ phiếu này nó dao động nó tiềm năng các bạn nhé tiềm năng và nó đạt ra dao động thì đó mình từ không thích này bạn này hàng bó cung bó bay mà nó hàng tới 22 rồi Đấy. À, và giai đoạn nó bứt thoát lên đây nam thương tí tạo một cái VP vòng nó cực, cực kỳ lớn Đấy. tuy nhiên giai đoạn này thì nhỏ lại bu nhiều quá bắt đầu nó đánh nó ép xuống rồi thế tư có thể đánh lên con này thế tư đánh lên nó đánh lên cực kỳ dứt khoát còn mất tốc luôn đấy và giai đoạn này chính là giai đoạn mà có thông tin nó làm cái hồi lên một là anh quyết anh úp bôi thì nó đi xuống ngày mai nhưng mà mua sớm vì đội tạo lập nó vẫn chưa thoát hết được hàng bắt đầu nó đánh lên một trăm mười bắt đầu nó, nó đánh trong giai đoạn này nó vừa đánh lên vừa bán ra vừa đánh lên vừa bán ra và đến 110 STB, mục định của nó STB, không thể tạo con này mưa được nó có thể như mua vào ngày mai thì bắt đầu nó vừa đánh lên vừa bán ra bán ra số lượng rất là lớn hiểm làm đến giai đoạn này thì Him Lam thoát nốt những pha cuối cùng đấy và thì trường hồi một chút và anh Him Lam anh bye bye cổ phiếu đích và giờ cổ phiếu đích rơi một cách tự do rơi 10 phiên không không hồi và được ờ, đích với hồi được một hai phiên và phiên ờ, thứ sáu vừa rồi lại phiên quay đầu giảm thì đối với đích này đấy mọi người nên thoát ra sớm vào thứ hai tuần này chứ không là đến cuối phiên là nó sẽ giảm một cục nữa nó sẽ giảm về dưới ờ, cái nền này luôn rồi trên đây là mình giới thiệu cho mọi người cách mọi người bắt bài các cái đội lái chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam mình thì hy vọng là các kiến thức mà mình chia sẻ được đó, nó sẽ giúp ích cho mọi người ở trong tương lai và mọi người ấy tận dụng những cái nhịp đánh của các đội lái để các bạn có thể gia tăng tài sản của mình cảm ơn mọi người đối với VVBank thì các bạn theo dõi phiên ngày mai nha nếu ngày phiên ngày mai mà nó nó bứt lên thì các bạn có thể cân nhắc nhưng mà con này thì mình không hề quá hy vọng nhiều nha tiền phòng banh tiền phòng banh thì con này không mua được Vietcombank thì con này bỏ ngân hàng quân đội hả à? ngân hàng quân đội thì ngân hàng MVB mình thì không có này mình cho, cho rằng không nên mua con này mình không thấy điểm vào LPB LPB mình có cho rằng vẫn mua được nhé VIP VIP mua được này bỏ con VB Bank đi không tiếc MSB hả MSB cũng được bit bit bit nó test cung này nó hồi lên con này có thể tham gia được nó là bắc á con này hả bó cung đâu đánh được đâu hết rồi dòng ngân hàng có nhiều trên mạng các bạn có thể cân nhắc thăm theo dõi nha đây mọi người ờ, nhớ đó nhớ chụp lại hoặc là ghi lại nha đó là dòng ngân hàng mà nó dòng này nếu mà phiên ngày mai nó đỏ thì các bạn có thể canh nhận ngân vào được <coughs> rồi đó là có cổ phiếu ngày mai à, các bạn có thể canh nhận ngân được vậy thì ờ, câu hỏi cuối cùng là view thị trường của mình về ngày mai nó như thế nào đấy <clears throat> mình thì mình đi thẳng vào vấn đề thôi đấy về thị trường ngày mai ấy, mình cho rằng với uh, hiện nay ấy, có rất là nhiều thông tin nó xấu hiện tại nha hiện tại là các bạn thấy là 11 giờ 07 phút rồi này là khá là buồn đối với ờ, thì giờ Việt Nam hiện tại này mọi người đều nghĩ hết rồi thì có chứng khoán Mỹ mở cửa nó thấp hơn này thấp hơn này do lo ngại này và cái chỉ số Dow Jones hiện tại là nó đang giảm khá là sâu Dow Jones hiện tại nó là giảm 3 323,8 điểm thì à, hiện tại nó đã có hồi đấy nha trong lúc xấu nhất của nó thì nó, nó giảm thì à, là nó đã hồi đấy đó lúc mà lúc mà mực sâu nhất thì nó là khoảng giảm gần gần 600 điểm ạ đây này giảm ờ, còn 30 ờ, 20.163 này đây 30.1 tức là so với hiện tại thì nó là ở mức 30.75 này đó, nó giảm hiện tại là nó có đang một phiên hồi á thì để mà kết phiên được như thế nào thì các bạn phải xem xét vào đâu Jones ngày mai đó thì đó là thông tin về Dow Jones tuy nhiên hiện tại các chỉ số hiện tại nó khá là xấu Đấy. thì phiên ngày mai thì mình có mình thấy là khả năng khả năng có thể nó thể chỉnh xuống nó thể chỉnh xuống nó sẽ chỉnh xuống nha còn uh, cũng có khả năng là nó sẽ đi lên nhưng mà cái khả năng này nó ít nó ít lắm nó nếu mà gặp cái vùng khoảng 1198 này là nó sẽ bị gặp kháng cự mạnh nhé mọi người mà không được mạnh đấy thì à, nếu mà thị trường ngày mai mà nó đầu phiên khả năng cao mình nghĩ đầu phiên nó sẽ chỉnh xuống và cuối phiên nó sẽ hồi lên đấy à đâu mình nhầm lo đầu phiên nó sẽ đặt xuống và cuối phiên nó sẽ hồi lên đó là đó là view thị trường về ngày mai nha mọi người cân đối nha rồi uh, vâng à, xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe video ngày hôm nay thì nếu mà có thắc mắc gì hay là view thị trường gì mọi người chưa hiểu đó, thì mọi người có thể là à, vào trong room cộng đồng của mình nhé thì mình có tương tác với mọi người hàng ngày đây à đây một đây là một cái view ờ, chứng khoán của một cái anh nào đó ở trên thị trường chứng khoán đó bài môi giới nào đó này dòng chứng khoán xác nhận dòng tiền đầu cơ cho sóng V5 thần lớn thần thánh Viên Index này VCI, SMSR, MB Mid đã tạo lên mấy con nặng mông thế này mà view được chịu thì các bạn vào trong room cộng đồng của mình nhé đây à, room cộng đồng của mình thì e, để, đây hoặc là bạn có thể quét mạng Zalo ở đây kết bạn zalo các bạn tham gia Đây. rồi cảm ơn các bạn nha à, ờ, nếu có câu hỏi thì mọi người cứ inbox qua zalo số điện thoại mình để trên màn hình nhé và hoặc là số ở trên uh, bên dưới phần comment đó cảm ơn mọi người